Hãy khám phá thế giới Quas mới để chinh phục cảm giác sảng khoái tột cùng. Hơn thế nữa là một hương thơm mạnh mẽ đầy quyến rũ. Nay xuất hiện Quas lăng khử mùi mới tột cùng sảng khoái. for men chinh phục cảm giác sảng khoái.